Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày à, mùng 5 tháng 7 năm 2021 Hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai về báo giá cho các anh chị chiếc xe Toyota nova Năm sản xuất 2014 à, Giá tiền chào bán là à, 315 triệu Anh chị nào muốn sổ chiếc xe Toyota nova này Thì liên hệ với cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Số à, 09 à, 19 24 3566 hoặc số Viettel à, 0868 à, 33 77 79 Cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu à. hàng tháng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai về khoảng 450 chiếc Toyota Innova đủ loại à, các anh chị nào có nhu cầu à, sử dụng kết nối lâu dài chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình sau khi các anh chị có bấm đăng ký kênh sẽ thông báo cho các anh chị qua tin nhắn biết là có xe mới về hàng tháng về khoảng 450 chiếc các anh chị lưu ý cửa hàng luôn tiễn các anh chị cộng tác viên mua bán phụ cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai với hình thức mua bán từ xa vì à, cửa hàng à, về rất nhiều xe không thể bán sể các anh chị phụ bán à, bằng cách chia sẻ video trên trang cá nhân Zalo Facebook của các anh chị bán à, mỗi một xe như vậy các anh chị bán thành công sẽ có tiền hoa hồng tiền môi giới tiền giới thiệu cho các anh chị nhé à, lưu ý là hàng tháng à, về rất nhiều xe cho nên các anh chị nhớ bấm đăng ký chiếc xe này à, của mình đã vô khá nhiều đồ chơi như là tay lái à, ốp kính giả đá nè ốp da à, cửa bọc bộ da xịn của hãng nha à, bọc bộ lót sàn à, chống âm cách âm à, chống ồn chống cháy à, vô được màn hình à, Android thế hệ mới có à, độ dàn âm thanh riêng có camera hành trình dẫn đường định vị vệ tinh à, wifi phát wifi phát 3G camera hành trình trước à, và sau nói chung là đủ hết các chức năng các anh chị chỉ việc à, mua về là xài không cần phải làm gì thêm hết nha có à, màn hình HD thế hệ mới à, trước sau camera rất rõ nha các anh chị camera trước và camera sau anh chị xem à, trước sau đều à, rất là rõ nha à, cam hành trình nha các anh chị có gắn camera hành trình à, bộ da bọc cái bộ à, la phong 5D à, hai lớp nha chống nóng cũng như là, là chống nắng luôn à, xe phiên bản của mình có hai túi khí an toàn để dỡ cái hầm máy này các anh chị xem nha xe rất là đẹp nha các anh chị các anh chị lưu ý là luôn tuyển các anh chị cộng tác viên phụ bán xe với hình thức là chúng ta truy cập vào youtube ô tô lân ngọc đồng nai và bấm vào nút đăng ký nha à, các anh chị cộng tác viên chỉ việc chia sẻ thôi các anh chị không bấm đăng ký chứ không cập nhật được xe mới của cửa hàng ô tô lân ngọc đồng nai vì vậy nhớ bấm đăng ký để cập nhật xe mới là cách à, để cửa hàng kết nối với các anh chị lâu dài nha à, ghế sàn ra phong rất đẹp các anh chị cửa hàng có hai số điện thoại số Viettel à 0868 33 7779 số à, Vina Zalo là 0919 à, 24 3566 chiếc xe này cực kỳ riêng nha các anh chị mới đăng kiểm 18 tháng à, vỏ cũng gần khá là mới vỏ lớp khá là mới gầm mới can xà beng luôn các anh chị à à 315 triệu nha năm sản xuất 2014 nha các anh chị 315 triệu anh chị xem xe rất là sắc nét rất là đẹp Đây xem cái gầm gầm rất là mới luôn rất là mới luôn à. rất là mới à, chúng ta bọc sàn rồi nha bọc sàn bọc la phong bọc à, sàn bọc la phong đồ hết rồi rồi anh chị à, lưu ý là số Zalo à, à, của à, cửa hàng là 0919 24 3566 cũng như à, số Viettel là 0868 33 7779 nha Thứ nhất là chiếc xe này năm sản xuất 2014 nha các anh chị à, giá tiền chào bán là 315 triệu anh chị nào chốt thì gọi cho cửa hàng Lân Ngọc nha số 0868 233 7779 cũng như số à, à, Vina Zalo 0919 24 3566 xe gắn à, màn hình Android đầy đủ hết có cả YouTube Đó, đầy đủ hết nha các anh chị lưu ý là hàng tháng về khoảng 450 chiếc nha các anh chị Toyota Innova đủ loại các anh chị nào có nhu cầu kết nối lâu dài thì chúng ta đăng ký vào à, nút đăng ký có phải màn hình sẽ xem được rất nhiều xe của cửa hàng xe mới đăng kiểm 18 tháng các anh chị ạ à, tới tháng 12 năm 2022 xe màu sơn trắng à, biển số Đồng Nai à, mới đăng kiểm 60A 6789 à, 9768 lộn lộn à, số rất là đẹp nha các anh chị sơn trắng ca mây đẹp cực kỳ luôn à, chúng ta xem hầm máy nha xe cực kỳ riêng các anh chị cực kỳ riêng phiên bản này của mình có ABS đầy đủ nha các anh chị ABS an toàn máy còn khá là đẹp đang nổ máy các anh chị máy rất là êm luôn đang nổ máy máy rất là êm các anh chị lưu ý là luôn tiện các anh chị làm cộng tác viên nha phụ bán xe cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai với anh thích chúng ta làm từ xa không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng như không cần phải đến làm trực tiếp không cần bằng cấp trình độ à, không cần tuổi tác nha các anh chị nào thích à, làm là làm thôi chúng ta cách làm rất đơn giản truy cập vào YouTube và bấm nút đăng ký phải màn hình sẽ được cập nhật xe mới liên tục và đồng thời chúng ta thích bán xe nào thì chia sẻ xe đó à, anh chị nào chia sẻ nhiều thì có hội bán của các anh chị nhiều à, sau khi khách hàng của các anh chị gọi cho các anh chị anh chị chụp lại số điện thoại gửi lại cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai qua Zalo 0919 243566 à, cửa hàng sẽ gọi tư vấn với khách hàng sau khi giao dịch môi giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị và à, số à, tiền để các anh chị à, uống cà phê ha Thế cách làm rất đơn giản nhớ bấm đăng ký nha các anh chị vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được à, vừa xem vừa chia sẻ cũng được xe rất là đẹp nha cái chị máy bô rồi mới can rất là đẹp À, cửa hàng xin nhắc lại chiếc xe biển số 60A 97680 là chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2014 à, giá tiền chào bán là 315 triệu rồi anh chị nào muốn kết nối thì vui lòng liên hệ vào hai số điện thoại của cửa hàng ô tô Lần Ngọc hôm nay số Viettel là 0868 33 77 79 cũng như số ờ, Vina Zalo là 0919 24 3566 chiếc xe năm sản xuất cuối 2014 mẫu mới mới đăng kiểm 18 tháng bảo trì bảo dưỡng đầy đủ gắn đồ chơi bọc sàn bọc la phong à, bọc ghế bọc tắp bi nói chung là camera hành trình rồi đầy đủ hết à, giá tiền chào bán là 315 triệu hiện nay cửa hàng vẫn về liên tục những dòng xe như thế này à, dao động từ à, đủ loại xe 5 chỗ 9 chỗ 7 chỗ à, 4 chỗ à, giá tiền từ 50 triệu cho đến khoảng à, 500 triệu giá tiền những dòng xe bình dân các anh chị kết nối lâu dài chúng ta nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình chúng ta vừa xem vừa bấm cũng được nhớ bấm đăng ký để cập nhật xe mới qua hình thức tin nhắn cửa hàng sẽ gửi thông báo cho các anh chị và hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc các anh chị không bấm đăng ký không cập nhật được xe mới cũng như các anh chị nào có muốn kết nối lâu dài làm cộng tác viên bán phụ xe cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai kiếm thêm thu nhập à, trong những ngày dịch bệnh như thế này chúng ta ở nhà vẫn làm việc kiếm tiền được à, chúng ta chỉ cần truy cập vào YouTube và bấm chia sẻ của Lân Ngọc Đồng Nai à, chia sẻ trên trang cá nhân Zalo của các anh chị à, Facebook nữa à, sau khi giao dịch môi giới thành công à, cửa hàng sẽ à, chuyển khoản cho các anh chị qua hình thức chuyển khoản từ xa nha biển số 60A 97680 là Toyota Innova mã xuất 2014 giá tiền 315 triệu anh chị nào có nhu cầu kết nối chúng ta gọi vào hai số điện thoại số Viettel là 0868 33 cũng như số à, Vina là 0919 24 3566 chiếc xe này cực kỳ đẹp cho các anh chị nha không lỗi dán bộ tem thể thao đồ chơi rất là đẹp nội thất ngoại thất rất là mới à, gầm máy cực kỳ êm mới bảo trì bảo dưỡng các anh chị nhìn dàn nội thất với dàn sơn ngoài thôi là thấy ghiền rồi xe không lỗi cho nên chúng ta dọn rất đẹp nha rồi cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim à, cảm ơn các anh chị cộng tác viên đã bấm đăng ký và chia sẻ cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc trong thời gian qua chúc các anh chị trong à, những ngày nghỉ dịch như thế này ở nhà buồn mà xem video ô tô Lân Ngọc hôm nay à, thường xuyên bấm đăng ký và chia sẻ để cập nhật xe mới cũng như kiếm thêm thu nhập từ cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay rất hoan nghênh các anh chị à, chia sẻ cùng Đăng Ngọc à, đã bán xe phụ cùng Đăng Ngọc à, không giới hạn tuổi tác cũng như bằng cấp trình độ cũng như là à, vốn liếng nha cửa hàng cung cấp hết xe toàn bộ xe đẹp và có đăng trên trang cá nhân Zalo của cửa hàng Đăng Ngọc là số Zalo 0919243566 các anh chị lưu ý là giá tiền đã thông báo trên YouTube chúng ta bán đúng giá với khách hàng chỉ hưởng hoa hồng à, cửa hàng không có à, đăng cao cho nên các anh chị rất là dễ bán rồi trước khép máy các anh chị nhớ bấm đăng ký và bấm chia sẻ để cùng có xe với Lan Ngọc Đồng Nai à, không đăng ký không cập nhật được xe mới các anh chị nhé à, chào các anh chị chúc các anh chị có những ngày à, làm việc tại nhà kiếm thêm thu nhập từ ô tô Lan Ngọc Đồng Nai thật vui à, xin chào và hẹn gặp lại xe sau